lá xa cánh nghe mắt như vương hạt mưa ngâu em nhớ anh khóc hoài đêm thâu thương nhau rồi sao để đành chỉ đơn trong chiếc nón Em cầm trên tay ra đứng bờ sông Sông hướng nước chảy thuyền trôi lững lơ Em trao non đời và em hẹn hò mà sao thương thế lặng trong vui buồn mộng mơ em hát nghe thân thương Huế tàn trọng Huế nên tôi đi khoác trong chiếc nón Em cầm trên tay ra đứng bờ sông Sông hướng nước chảy thuyền trôi lững lơ Em trao non đời và em hẹn trong vui buồn mộng mơ em hát nghe thân thương trọng huế tình quê ơi người tình quê cười câu thì người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin chờ về ai ra xứ huế thì ra ai về là về bên ngự ai về là về vắng còn đời khách về người tình quê ơi người tình quê có nhớ xin chờ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 còn nhớ huế lại huế quá xinh tóc mây ngang lưng chữ tình nốt nước thân cận quê hương đất lành cả trái tim sông núi của mình cả linh hồn của dân hùng anh bởi đâu gần nọ tôi yêu không bao giờ nguôi tôi đã lạc em trong cơn biển đông để tháng năm hai đứa lạnh lùng để đến ngày kể nhớ người mong gợi huế quá xinh tóc mây ngang lưng chữ tình nốt nước thân cận quê hương đất lành cả trái tim sông núi của mình cả linh hồn của dân hung anh bởi đâu nọ tôi yêu không bao giờ nguôi tôi đã lặng em trong cơn biển đông để tháng năm hai đứa lạnh lùng để đêm ngày kể nhớ người mòn cho lòng nhớ ai ngày chia tay hôm nào còn đây nước trên sông hương còn đầy tình đã xa gió mưa u hoài mắt lê ngắn dài chiều mưa trên kinh đô huế đà chiều thiệt tha có anh bên mình mà ngờ hôm là mình mà ngờ hôn trong lòng là mình cô đơn ngày xưa mưa rơi thì sao bây chưa nghe mưa lại buồn vì tiếng mưa tiếng mưa trong lòng là mình cô về bên đời dù cho em này xa rồi miền trung vẫn thương tròn bên đời dù cho em nay xa rồi miền trung vẫn thương tròn duyên tình đầu em về là với người đã vui nguyện hay như ngày đó còn nhớ ai ơn mơ mộng ngàn sâu bây giờ là hết rồi em về rằng yêu em người ơi người gặp mình giữa cao nguyên lồng gió mà gặp quê hương trên mọi quê hương câu hát xưa biết mấy vẫn vương câu hát nay vẫn nhớ vẫn thương rằng yêu em người ơi người ơi dòng sông chiếc nón ai ướt đậm vạt áo người ơi câu hát trao duyên rồi quan họ về em trao im đào anh nhận để làm tin em trao nón ba tầm mặc trời mưa ướt áo là người ơi câu hát thương nhau người ơi xin đừng về chúc sinh em chờ xin đến hồi sau em xinh em đứng bên đình mà em càng xinh em xinh em đứng bên đình mà em càng đã tan rồi chia tay bên dòng sông chiếc nón quai thao tháo xôn xao có quan họ đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé con đò bồng bềnh nhớ nhau em gọi câu mình ơi người ơi chẳng dăm hồi quê lung linh mặt nước bồng bềnh trắng rối hồi đã tan rồi ngồi tựa màn thuyền để nước mắt ai ướt đậm vạt áo người ơi câu hát trao duyên rồi quan họ về em trao im đào anh nhận để làm in em trao nón ba tầm mặc trời mưa ướt áo là người ơi cậu hát thương nhau người ơi xin đừng về chúc sinh em chờ xin hẹn đến hồi sau em xin em đứng bên đình mà em càng sinh em chờ xin hẹn đến hồi sau em xin em đứng bên đình mà em càng xa hết chưa đến hẹn lại lên lòng nước sông kia hai dòng như một em trao im đào anh cầm để làm tin em trao im đào anh cầm làm tin biết mai mình có về cùng nhau để cậu hát trao duyên ngày hội áo khăn đây xin mình để lại mãi xa rồi em nhớ em thương mãi xa rồi bằng ba đứng gần câu hát mời châu hà nam quê ta duyên dáng thiết tha phụ lý quê nhà câu dân ca có từ bao giờ mà để thương để nhớ để đợi để chờ qua chưa bầu tím mua buông con mắt liếc lại bằng ba đứng gần câu hát mười châu hà nam quê ta duyên dáng thiết tha phụ lý quê chưa bầu tìm mua buông câu anh qua cầu hồng giọng hát gọi về mặt bướm những chưa hè chim đủ cánh chim xa đàn chiều nào anh trượt sang sông về nơi phố đông lòng em ngất ngơ ngàn nỗi những khu vườn xinh chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình chuyến đò quê hương sẽ đưa ta vào những khu vườn xinh chuyến đò quê hương sẽ đưa ta về chốn yên bình vang cò để tóc em tung bay trong chiều lộng gió dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương nghìn năm trôi qua xuân đời thêm mưa hoa. dù bão phong ba sông càng thêm mặn mà như tình đôi ta sống mãi không già lúc linh trắng xăm đẹp sao quê nhà bao đời vẫn đầm đà sâu thắm lòng ta chẳng sao lấp lánh chiều sáng mênh mông ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông treo của nhẹ tựa sóng vỗ lòng anh mẹ say em hát mắt sáng long lanh mà cả dòng sông là hương lũ ngọt lành ai hát chiều nay trên dòng sông vang cò để tóc em tung bay trong chiều lộng gió dòng sông quê hương ơi dòng sông yêu thương nghìn năm trôi qua xuân đời thêm mưa ngua dù bão phong ba sông càng thêm mặn mà như tình đôi ta sốc mãi không già lúc linh trắng rằm đẹp sao quê nhà bao đời vẫn đầm đà sâu thắm lòng ta chẳng sao lấp lánh chiều sáng mênh mông ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông lúc linh trắng dằm đẹp sao quê nhà bao đời vẫn đầm đà sâu thắm lòng ta chẳng sao lấp lánh chiều sáng mênh mông ngọt ngào thủy chung là tiếng hát dòng sông you.